Cách học lập trình hiệu quả phần 5, tự học online. Có rất nhiều trang web dạy học lập trình cơ bản miễn phí. Chỉ cần một cú click chuột, bạn đã có thể học được những cái cơ bản nhất. Các khóa học trực tuyến miễn phí online có thể giúp bạn viết chương trình phần mềm đầu tiên một cách dễ dàng. Các trang web học lập trình online như W3 School, Codecademy, FreeCodeCamp sẽ giúp bạn hiểu căn bản về lập trình, kể cả viết game và tạo các dự án khác. Hãy chọn trang web phù hợp với ngôn ngữ mà bạn đang theo đuổi. Đây là khởi đầu tốt để bạn thực hiện những điều cao siêu hơn trong tương lai. Một lưu ý nhỏ khi bạn tham gia khóa học này là bạn nên tìm hiểu thêm và tăng vốn tiếng Anh cho bản thân mình. Bởi các khóa học này đa phần sử dụng tiếng Anh. Ngoài ra, còn có rất nhiều kênh học lập trình miễn phí hay ho tiếng Việt. Link trong phần mô tả nhé.